Tiếp theo đến mẫu chuyện 79 Lời dặn dò của Đức Thầy Ông Úc có kể mẫu chuyện lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình Đức Thầy dắt ông Úc ra cái dầu sau hè Tổ Đình Đức Thầy nói Sau này tôi vắng tín đồ tôi một thời gian rất lâu Chừng nào chết chôn không kịp tôi mới trở về Đức Thầy nói tiếp Lúc ấy ông hãy dùng lưu máy chú để đựng nước Tôi múc nước cho bệnh nhân uống, nước gánh không kịp, múc không xiết. Tôi múc nước, rưới chúng ai thì hết đó. Đây là giai đoạn tôi cứu tín đồ tôi. Sau đó, tôi vắng mặt 10 ngày cho tín đồ tôi trả quả. Lúc ấy, trời đất tối thui, năm chèo xuất hiện. Trên núi thì thú dữ tràn xuống ăn thịt người không xiết. Thú thì con xé, con lôi, con dành, con vịt, ăn thôi muốn trùng ông út hỏi như vậy thì ai nó cũng ăn sao thầy thầy đó người tu thú ấy cúi đầu người không tu niệm ngọ hầu ngõ đức thầy còn nói tiếp nữa sao nước ngập tới hai cái dầu này như vậy chết hết sao thầy không sao chừng ấy văn thù bồ tát xuống cứu vớt sau đó trời đốt lửa tẩy trần cháy lụng xuống ba tấc và đất đỏ như gặp sau ngày tận thế hảo nguyên phật trời đã dùng phép màu để lập lại thượng nguyên sau đây là lời bình mỗi một vị phật hay vị giáo tổ lâm phàm đều có sứ mạng thiêng liêng mà sứ mạng đó không ngoài sự cứu khổ ban vui cho chúng sanh vạn loại bởi vì Phật thì lúc nào cũng đầy lòng từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ, nhưng khi có sẵn lòng bác ái dị tha Chứ không thể bôi xóa được ác nghiệp quá nhiều của chúng sanh Ở chào thời cùng cơ tận pháp Trong bài sứ mạng Ngài cho biết Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc Do loài người tàn bạo gây nên Tuy nhiên Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử Có bà mẹ nào lại muốn bỏ con phải khổ Nhưng nếu con không nghe lời mẹ Cứ làm quấy để phải tội thì mẹ cũng không thể binh vực được cũng như trường hợp của đức thầy dù rằng ngài quá thân xót chúng sanh mà phải lâm phàm độ thế nhưng ngài chỉ báo trước cái khổ phải đến với chúng sanh và chỉ con đường giải thoát bằng cách là phải tu thân hành thiền. bởi vì cô lớn Dạ, dạ con kẻ tà giang sao bị lửa thiêu người tu niệm sống đời thượng cổ nếu chẳng tu thân thành thiện hoặc tu mà chẳng thiệt tâm trao sửa thì dù ngài có quảng đại thần thông cũng không làm sao cứu được huống chi đây là cơ tận diệt cuộc diễn biến của đại tam tai mà mình không lo tu tỉnh thì có tiên Phật nào sửa lực nhân quả cho mình về điểm này khi đức thầy đến khuyến nông tại châu đốc tiếng pháp xong ông diễn liền hỏi đức thầy thưa thầy hội long qua thì thầy chọn lựa những người hiền nhưng sao con thấy hiện giờ hung hiền lộn xộn quá thì làm sao mà chọn đức thầy nói đến chừng đó quả đất này sẽ là cảnh hồng trần tợ biển mênh mông bách thay vậy muốn hiền chết hết sao thầy đức thầy đã đừng lo cứ tu đi đến chừng đó người tu thật sẽ có dân thù bồ tát khi từ bi chèo thuyền bạc giá vậy các ông hãy lo tu thật đi thì sẽ có ngày văn thù rước chớ lo gì